về bài viết hoang tưởng và đẫm lệ của Tổng Bí Thư. Mấy hôm nay trên các trang mạng xã hội xuất hiện một loạt bình luận nổ súng tấn công vào bài một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội. Của Tổng Bí Thư Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, bài viết dài 8.220 chữ của đảng trưởng, nguyên tổng biên tập tạp chí đầu bản về lý luận, tạp chí Cộng sản, có cuốn hút độc giả hay không, chúng ta có thể không bao giờ được biết chỉ biết hầu hết mọi tờ báo trong nước, kể cả giờ vàng của truyền hình trung ương, đều ngất ngay con gà tay. Đăng nguyên văn và đọc hầu như toàn văn bài viết Lê Thế ấy. Và điều không bất ngờ đến liền ngay những ngày sau đấy. Hàng loạt các cây bút lề đã lập tức mở chiến dịch tung hô lên tận may xanh bài viết đẫm lệ và hoảng tưởng của Tổng Bí Thư như tập quán tuyên giáo thường thấy bấy lâu nay. Lợi bất cập hại, Nói đậm lệ là vì khi sướng nguồn viên đọc bài ông Trọng trên VTTH, bản thân tôi có cảm tưởng như đang nghe những lời ai điếu tiễn đưa chủ nghĩa xã hội về thế giới bên kia. Những điều tổng bí thư ngợi cao tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội chẳng thấy đâu. Trong khi đó, bức tranh thực tế của xã hội Việt Nam ngày nay thì toàn phô ra những điều ngược lại, vừa đen tối vừa thảm hại. Xã hội dân sự trong nước lần lượt phản công một nhà đấu tranh dân chủ đã bình luận nóng. Hãy tưởng tượng Mỹ và phương Tây đọc bài ông Trọng, thấy cây mũi vì bị Tổng bí thư Việt Nam lợi dụng tự do dân chủ, tuyên truyền chống phá các nhà nước tư bản. Họ lấy quyết định tẩy chay các nước cộng sản, rút hết vốn liếng, công nghệ, chuyên gia, các khoản tài chính cho vay ưu đãi, viện trợ nhân đạo, tống cổ luôn cả du học sinh về nước. Điều gì sẽ xảy ra Cây viết trên hình dung như sau. Trung Quốc khốn đốn nhưng nhờ khả năng huy động nội lực, nên tuy bị trao đảo xong chưa chết. Cuba, Bắc Hàn chịu đói, chịu khổ quen rồi, ăn cỏ cũng sống qua ngày. Lào Tiến là chủ nghĩa xã hội nhưng trình độ bắn khai nên chỉ khó khăn ở mức độ nhất định. Riêng Việt Nam sẽ chết đứa đừ, chết không kịp ngáp. Nếu Mỹ và phương Tây phong tỏa trở lại Việt Nam chỉ trong vài ba năm để dạy cho Hà Nội một bài học mới sau bài học của Đặng Tiểu Bình năm xưa, cho trừ thói khoác lác và chuyên nói xấu thiên hạ. May mà điều này chưa xảy ra. Nếu không thì bài viết của ông trọng thật là lợi bất cập hại. Trong khi cả nước đang lao đao, công mình chống đỡ con virus Vũ Hán mà Tổng bí thư cầm cụi ngồi viết như một kẻ mộng du, hoang tưởng, lẫn lộn giữa ước mơ với hiện thực. Hơn nữa, Ngài còn dở trò đánh cháo khái niệm ở chỗ đem những phán đoán, những mong ước của Ngài về chủ nghĩa xã hội không tưởng và quá đáp vốn chưa thấy hiện hữu đâu cả, thành điều khẳng định như có thật. Nghĩa là Tổng Bí Thư đánh lộn sòng từ dự báo để thành định nghĩa. Đó là cách làm không đàng hoàng, không dựa trên khoa học mà dựa vào thủ đoạn để lừa rối. Lòng giả có thành chân. Phải chăng ở Việt Nam hiện nay có hai cuộc đời như cây bút Rekhama Nguyễn phân tích. Nếu cứ dấn thân theo thế giới hư ảo, nghĩa là tiến lên dưới ngọn cờ phướng chủ nghĩa xã hội không tưởng theo lời hiệu triệu của Tổng bí Thư Trọng, cả dân tộc Việt Nam lẫn Cộng sản Việt Nam sẽ rơi vào một cuộc đời hố đen bất định và hậu quả của nó thật không lường. Từng là nguyên thủ quốc gia, hiện vẫn còn đứng đầu Cộng sản Việt Nam, vậy mà Tổng bí Thư lý giải mối quan hệ giữa chủ nghĩa xã hội và thị trường thật kỳ quặc. Thời kỳ quá độ, Ông viết chủ nghĩa xã hội buộc phải công nhận kinh tế thị trường, nhưng ông gắn cho nó cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhưng mỗi khi các đoàn đại biểu đảng và chính phủ Việt Nam ra nước ngoài, bao giờ cũng năn nỉ cho kỳ được sở tại ghi vào tuyên bố chung là công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường, hẳn nhiên là đành xóa cái đuôi xã hội chủ nghĩa đi. Ở đây, vừa có ngầm ý lòng giả thành chân, nhưng cũng không giấu mưu đồ vỗ béo để làm thịt quá độ thì đành chấp nhận thị trường tự do, nhưng hết quá độ sẽ sẽ quốc hữu hóa Anh. Vì vậy, khi về nước, ai quên cái đuôi về định hướng xã hội chủ nghĩa, có khi bị truy bức, chưa chừng bị quy kết chống đảng. Tương tự, Tổng bí thư lý giải mối quan hệ qua lại giữa đảng, chính quyền và mặt trận cũng chẳng khác nào gà mất tóc. Cái mô hình ba tầng kỳ dị đảng, chính quyền, mặt trận ấy trên thực tế chồng chéo, dẫm đạp lên nhau, kém hiệu quả, gây lãng phí rất lớn. Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ chỉ là một luận điệu bị đặt, xảo trá. Người ta nói nhiều về quyền làm chủ của dân, thực chất chính quyền là của đảng, do đảng cướp được từ chính quyền cũ và không chịu trả lại cho dân. Nói nhiều về mục tiêu lợi ích, hạnh phúc của dân, nhưng thực tế mục tiêu chính của đảng là thiết lập, duy trì, củng cố, mở rộng sự thống trị bằng bàn tay sắt của mình. Trong những mâu thuẫn giữa lời nói và việc làm của Đảng Cộng sản Việt Nam thì những vấn đề thuộc quan hệ giữa đảng và nhà nước là biệt bẩm nhất. Có lúc đảng cũng nêu câu hỏi có phải chế độ một đảng cầm quyền là cản trở sự phát triển của đất nước hay không. Tuy nhiên, việc nêu như thế chỉ là một thủ đoạn cả phú lấp miệng em. Một mặt, đảng thừa nhận một đảng cầm quyền có lợi ích riêng thì đa đảng trong hệ thống chính trị là cần thiết nếu chỉ có một đảng là độc tài Mặt khác, đảng lại khẳng định mình không có lợi ích riêng khi cầm quyền, chỉ cầm quyền vì lợi ích chung, nên nếu đa đảng thì dễ gây bè phái. Lý luận thường dẫn là cách đảng áp đặt mọi người chấp nhận sự rối trá. Theo đó, nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay không hề tồn tại các nhóm lợi ích, không hề có mối quan hệ cắt cớ vùng miền Bắc, Trung, Nam, miền xuôi, miền ngược. Đảng chối bay chối biến việc nội bộ đảng. Từ ngày thành lập đến nay, trải qua biết bao đấu đá bè phái, bao cuộc thanh trừng, hạ bệ lẫn nhau. Theo nhà báo Võ Văn Tạo, ông Nguyễn Phú Trọng Dậu có viết như thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là mỹ dân mà thôi, thực tiễn hoàn toàn phủ định các luận cứ của ông. bất cải dân tộc làm chuột bạch. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có số danh trong dân gian là Trọng Lú. Nghe kể lại, khi biết người dân gọi mình như thế, Nguyễn Phú Trọng tâm sự với các bạn cũ cũng may mà dân chỉ gọi mình là lú. Lú thì còn học cho bớt lú được. Chứ nếu dân tố là tham thì thật nhục. Đồng giao khắp cả nước bao lâu nay vẫn là tham như phú, lú như trọng. Phùng Hữu Phú là phó chủ tịch thường trực hội đồng lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Trọng làm chủ tịch. Thực ra ông Trọng không lú khi trong bài viết có đến hơn 2 phần 3 nội dung được chép nguyên văn từ nghị quyết đại hội 13 nghị quyết mới được hơn 1.500 lá phiếu, đại biểu cho 5 triệu đảng viên trong cả nước biểu quyết thông qua hình như 100%. Dẫu có đánh cháo chữ nghĩa và ý tứ những nhân những cụm từ sặc mùi chuyên chính vô sản và đấu tranh giai cấp răng mắt trên toàn bài như thế, ai dám hoài nghi, chứ chưa nói đến chuyện phản bác. Không dám hoài nghi cũng đồng nghĩa với việc không dám phản bác động cơ chính đáng của bài viết là tái khẳng định cấu trúc quyền lực hậu đại hội Trung Quốc có cho cả cánh quân sự lẫn công an sang ép ta. Mặt ngoài giao lan sói không đếm xỉa đến Việt Nam khi vừa nghỉ thăm hầu hết các thành viên ACG mà chẳng thèm mời Việt Nam sang hội kiến. Mặt hàng trăm tàu dân quân biển trá hình đang xâm phạm chủ quyền biển đảo. Cũng mặt. Hẳn nhiên, giờ đây ông Trọng không thể tuyên bố như mấy năm trước. Tình hình Biển Đông không có gì mới, Ông Trọng từng làm ăn lòng quân sĩ khi vỗ về. Nếu để xảy ra đụng độ thì chúng ta có ngồi đây mà bàn việc tổ chức đại hội đảng được không? Đối với Tổng Bí Thư, đại hội đảng mới là quan trọng. Với ông, đảng Pháp quan trọng hơn hiến pháp. Giờ đây, điều ông Trọng đau đầu nhất không phải là COVID-19 có thể toàn ở Việt Nam. Điều ông lo nhất là cấu trúc quyền lực hậu đại hội có dấu hiệu giãn nứt mà sự giãn nứt này lại không phải do lực lượng thù địch, tức là do quần chúng nhân dân gây ra, mới là câu chuyện đau đầu. Ơn Chúa, nhờ bàn tay sắc bọc nhung mà ông qua được vụ thảm sát đồng tâm. Dân già, dân chúng, đàn cừu thuần chủng sẽ coi thảm kịch thôn hoành là chuyện đàn áp của lực lượng công an còn đảng còn mình. Mấy ai biết được mật lệnh 419A do ông ký nhưng tuyên bố của cựu thủ tướng nay là nguyên thủ quốc gia. Lúc nào cũng đòi thay thể chế, thể chế và thể chế. Còn tân thủ tướng thì sau khi hứa là sẽ cho phép phản biện và chính phủ sẵn sàng nghe phản biện thì nay lại hiệu triệu mạnh bạo hơn. Những việc chưa có quy định hoặc đã có quy định nhưng vượt quá thực tiễn thì mạnh dạng đề xuất làm thí điểm, vừa làm vừa giúp kinh nghiệm mở rộng dần, Tân Chủ tịch Quốc hội cũng hứa một cách lạ lẫm về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của cử tri. Ông này nhấn mạnh quan tâm, đều bám đến cùng các vụ khiếu kiện. Những chuyển động trên đây có ý nghĩa gì? Vốn đa nghi, tuy đã từng cảnh cáo bộ hạ đừng thấy đỏ tưởng chính, đừng cua cậy càng, cá cậy phay, đừng ảo tưởng quyền lực. Tuy vậy, Tổng bí thư vẫn sợ quyền lực của ông trong bộ tứ sẽ bị xói mòn hay ông sợ Bộ Tam tuy không đồng dạng với nhau, nhưng có thể phối cảnh trong một tư duy đột phá. Một cuộc cách mạng cung đình tương lai. Cho nên, cẩn tắc vô ưu, ông phải dựng lại ngọn cờ phướng chủ nghĩa xã hội, tuy đã rách nát để dọa thiên hạ chớ xé vào như ông xấu dân thủ nào. Dẫu biết rượu nhạt uống lắm cũng say. Người không nói lắm, dẫu hay cũng nhàm, nhưng với trách nhiệm đảng trưởng, với ý thức tỏ cho thiên triều biết, mình là người không thể thay thế. Tổng bí thư Nguyễn Phú trọng thấy vẫn phải lên dây cất trước hết trong bộ tứ của ông, sau đó là đối với toàn xã hội. Dù chưa chạm được vào dây thần kinh của đời sống nhân quần, nhưng giữa hỗn quân hỗn quan hiện nay, ông vẫn muốn bất cả dân tộc này tham gia cuộc thí nghiệm vĩ đại của ông. Để người dân Hà Nội và Sài Gòn tạm quên đi cái thực tại là cứ mưa giàu 15 phút thì hầu như từ thủ đô cho tới hòn ngọc viễn đông, người dân lẩm bẩm trong các dòng nước đục ngầu tràn ra từ các cống rãnh hôi thối. Đảng của ông bấy lâu nay có sáng kiến là liên tục quảng bá cho dung nhan của một Việt Nam vào năm 2045. Vâng, lúc bấy giờ, hầu hết các vị lãnh đạo chủ trì cái dự án tào lao này từ của Nguyễn Xuân Phúc đấy nhé. Đã sang các được mấy lần. Thôi đừng dây dứt, đừng ấm ức với cảnh tiền thoát, quan chức thoát, chỉ có nước là không thoát. Sau mỗi lần bị bỏng ngoài phố về, hãy vui lòng nghiên cứu bài viết 8.220 chữ của Tổng Bí Thư trong mùa hè nóng bỏng, đầy những con virus tàu bao quanh. Càng ngẫm nghĩ, ta càng thấy Facebook từ tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu có lý khi ông đưa ra 7 điều tự răng mình. Đúng vậy. Hãy nhớ, phàm những điều đang tranh luận chưa ngã ngủ, đừng bao giờ đưa vào ứng dụng trong thực tiễn dạy những điều không tồn tại là có tội với dân với nước. Các lý thuyết đã thấy sai mà vẫn ứng dụng thì sẽ thảm bại. Nên đi theo con đường đã có nhiều người đi. Không có một lịch sử nào lại chọn dân tộc Việt Nam đi tiên phong trong các hình thái kinh tế xã hội. Không đi con đường vừa đi vừa mở, hay vừa đi vừa bắt cả dân tộc làm chuột bạch để thí nghiệm, nhất là thí nghiệm suốt cho một chặng đường dài, từ nay đến năm 2045, hứa hảo lúc ấy sẽ có lý thuyết hoàn thiện. Thật là bắn trời không văn tự. Trên đây có thể đó là cách duy nhất để Tổng Bí Thư tự giải thoát khỏi số danh, giải thoát khỏi các phán quyết cuối cùng của lịch sử. Hàng loạt các cây bút lề đã lập tức mở chiến dịch tung hô lên tận mây sanh bài viết đẫm lệ và hoang tưởng của Tổng Bí Thư như tập quán tuyên giáo thường thấy bấy lâu nay. Lợi bất cập hại Nói đậm lệ là vì khi sướng nguồn viên đọc bài ông Trọng trên VTTH, bản thân tôi có cảm tưởng như đang nghe những lời ai điếu tiễn đưa chủ nghĩa xã hội về thế giới bên kia. Những điều tổng bí thư ngợi cao tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội chẳng thấy đâu. Trong khi đó, bức tranh thực tế của xã hội Việt Nam ngày nay thì toàn phô ra những điều ngược lại, vừa đen tối vừa thảm hại. Xã hội dân sự trong nước lần lượt phản công